Xin chào mừng quý thầy cô đã đến với video hướng dẫn đăng ký sổ liên lạc điện tử trực tuyến. Tại thanh trình duyệt, truy cập vào website vnedu.vn. Đăng nhập vào hệ thống. Sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Tại trang chủ, chọn Start. Chọn sổ liên lạc điện tử. Đăng ký gói cước. Chọn học sinh, và sửa thông tin. Cập nhật tên phụ huynh đăng ký. Nhập số điện thoại đang sử dụng. Chọn gói cước. Và cập nhật. Nếu phụ huynh muốn thay đổi số điện thoại nhận thông báo, chọn học sinh. Và sửa thông tin, cập nhật tên phụ huynh đăng ký. Nhập số điện thoại phụ huynh muốn thay đổi chọn gói cước và cập nhật. Nếu không có phụ huynh thay đổi số điện thoại, chọn tất cả. Chọn gói cước. Áp dụng học sinh đã chọn. Cảm ơn quý thầy cô đã sử dụng hệ thống trực tuyến thông minh, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VNPT cung cấp. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.